nhớ đến em đây chờ ta nên duyên đã say. ơi cần gì ơi em đây chưa chồng anh có biết không